Ờ, xin chào các thầy cô ờ, Ở những cái video trước thì đã hướng dẫn thầy cô là tải phần mềm Zoom ở trên điện thoại và trên máy tính ờ, cũng như các cái cài đặt ừ, ban đầu và các cái thao tác cơ bản trong việc điều hành một lớp học trực tuyến qua phần mềm này thì tuy nhiên gần đây là cách đây một hai ngày là cái phần mềm Zoom này đã thay đổi một số cái ờ, điều khoản bảo mật là cụ thể đó là cái việc mà tất cả các ờ, lớp học trực tuyến khi mở ra đều có cái mật khẩu Thế thì hôm nay sẽ hướng dẫn thầy cô là cách cái cài đặt mật khẩu để tiện cho cái việc mà thầy cô nhớ một cách dễ nhất thì đầu tiên là thầy cô vẫn khởi động phần mềm Zoom ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại. Thì ở cái giao diện này là dành cho những thầy cô có phần mềm nhưng mình chưa đăng nhập. Có tài khoản rồi, có phần mềm rồi nhưng mà chưa đăng nhập. Thì mình sẽ chọn cái phần sign in. Còn với những thầy cô đã đăng nhập rồi thì nó sẽ ra cái giao diện ờ, tiếp theo thì tạm thời là với những thầy cô mà ừ, chưa đăng nhập thì nếu như hiển thị như này thì mình sẽ tiến hành đăng nhập trước và mình sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản mà mình đã đăng ký đăng nhập sau khi đăng nhập ra thì sẽ ra cái giao diện như này còn với những thầy cô mà đã đăng nhập sẵn rồi thì ờ, khi mình bỏ zoom ra nó sẽ vào cái giao diện này luôn thì ở giao diện này thì mình sẽ vào cái ờ, avatar của mình ở phía góc phải với những thầy cô mà đã cài đặt cái ảnh đại diện của mình ở đây rồi thì sẽ có cái ảnh của mình còn với những thầy cô mà chưa có ảnh thì nó sẽ hiển thị cái tên viết tắt của cái tài khoản của mình mình sẽ chọn cái mục này đấy thì ở mục này nếu như thầy cô mà chưa có ảnh đại diện thì nó sẽ có cái dòng nó là change my picture là thay đổi ảnh còn với những thầy cô mà đã có ảnh đại diện rồi thì ở đây nó sẽ là my profile đấy, thì mình sẽ vào ờ, cái dòng này nó ngay phía dưới cái biểu tượng đỏ gạch ngang do not disturb đấy, mình vào cái dòng này phía dưới đấy thì khi mình vào đấy thì nó sẽ đưa đến mình một cái trang web ở trên mạng để mình tiến hành cài đặt nếu như yêu cầu sign in thì nó tiếp tục sign in à, khi chúng ta làm như vậy thì sẽ có cái giao diện à, như này thì đầu tiên nếu như thầy cô có ảnh rồi thì cái ảnh và avatar của thầy cô sẽ ở đây còn nếu thầy cô chưa có ảnh thì nó sẽ hiển thị như này và thầy cô có thể ấn vào từ trên để mình thay đổi ảnh đại diện ở đây mình nhớ là ảnh đại diện thì không được quá 2 megapixel mình chọn vào upload để tìm cái ảnh đại diện của mình nếu thầy cô không muốn sử dụng ảnh đại diện thì mình có thể không cần cái thao tác này còn nếu thầy cô cần à, là muốn triển khai đại diện của mình thì thầy cô sẽ có một cái bức ảnh của mình ở đây tôi chọn ảnh của tôi và mình sẽ có cái ảnh đại diện thì cái mục đích của ảnh điện ảnh đại diện này là gì thì thứ nhất là sẽ hiển thị ở cái tài khoản của mình thứ hai nữa là ở trong một cuộc họp hoặc là khi tổ chức một lớp học nếu thầy cô tắt cái camera của mình thì cái phần video của mình nó sẽ hiển thị cái ảnh đại diện này thay cho cái video trực tiếp của mình Đấy. như vậy là mình đã có ảnh đại diện như này thì cái phần thứ nhất thì đã nói hướng dẫn thầy cô ở cái video trước rồi đó là cái việc là mình sử dụng ID cố định thì mình sẽ ấn vào edit và mình tích vào cái thì dòng nó là use this ID for instant meeting mình tích vào đây để à, lấy cái ID này sử dụng cho tất cả các cái uh, buổi học Đấy. Như vậy là phần này thì cũng thầy cô đã cũng đã cài đặt rồi thế còn à, để thay đổi mật khẩu theo ý của mình thì thầy cô sẽ vào cái sheet uh, setting ở đây dòng dưới này setting Ờ, những cái ờ, phần cài đặt thì cũng đã hướng dẫn với thầy cô ở video trước rồi ờ, thì bây giờ mình sẽ kéo xuống cái phần đó là password đấy chính sách mới của zoom thì đấy đã thông báo gì là cái việc mà tắt mật khẩu đi đã bị khóa tức là mình không thể tắt cái tính năng tính này được mà bắt buộc là phải có mật khẩu thì ở đây thì mình sẽ nhìn xuống cái phần này phần password này bên zoom sẽ cung cấp cho mình một cái password như này bây giờ để cho việc dễ nhớ thì mình sẽ ấn vào cái à, biểu tượng à, chỉnh sửa đây bây giờ thì mình sẽ có quyền chỉnh sửa cái mật khẩu này theo ý của mình à, ví dụ ở đây là mật khẩu là 6 số thì mình có thể lựa chọn nó là 6 số 0 hoặc là mình có thể lựa chọn dãy số dễ nhớ hơn đó là từ 1 đến 6 ấn C và sau đó ấn uh, Continue như vậy là cái mật khẩu cố định của mình bây giờ là 1 đến 6 Đấy. và cái ID cố định của mình thì như lúc nãy mình đã uh, lựa chọn đó là cái uh, personal meeting ID nó sẽ là cố định như này như vậy ví dụ như ờ, tôi vừa chỉnh sửa thì cái zoom của tôi sẽ là 666022 5793 và cái mật khẩu cố định của mình nó là 123456 Đấy, thầy cô có thể thay đổi cái mật khẩu tùy theo cái ờ, ý của mình ờ, sau khi đã tạo được mật khẩu cố định rồi thì vẫn ở trong cái phần setting này ở cái phần chỉnh sửa mật khẩu cố định xong rồi thì thầy cô kéo xuống tiếp tìm đến cái phần đó là waiting room có cái dòng là waiting room như này thì vừa rồi là Zoom cũng đã xác ờ, thay đổi cái điều khoản bảo mật thì gồm có cái mật khẩu là một và thứ hai là sẽ thay đổi cái waiting room này thành mặc định là bật thì giống như buổi trước cũng đã uh, giải thích với thầy cô là gì waiting room là phòng chờ mặc dù học sinh đã có ID của mình có mật khẩu của mình rồi nhưng vẫn phải cần sự chấp thuận của giáo viên thì mới được vào phòng học thì như những lần trước thì có một số tài khoản đã tắt tính năng này đi nhưng vừa rồi khi thay đổi cái chế độ bảo mật thì phần mềm tự động bật lại vì vậy mà các cái tài khoản mình cài đặt trước đây thì mình sẽ phải vào đây mình thiết lập lại Thế thì cái chế độ phòng chờ này thì cũng như thông báo thầy cô là tùy theo cái ý định của thầy cô thầy cô yêu cầu học sinh là phải được chấp thuận mới vào hay là học sinh chỉ cần nhập ID và password sẽ vào được thế thì uh, nếu như mình tắt đi thì chỉ cần nhập ID và password thì học sinh sẽ vào được thầy cô sẽ tắt cái tính năng này đi còn nếu bật tính năng này thì bắt buộc là khi học sinh vào thì thầy cô lại phải ấn cái nút chấp nhận nếu như lớp của thầy cô mà có ờ, đông học sinh 30 đến 40 em thì thầy cô lại phải ấn 30 đến 40 lần chấp nhận thì nó cũng rất là phức tạp thì cái việc này thầy cô có thể là tắt tính năng này đi học sinh chỉ cần nhập ID và password là sẽ vào phòng được đấy như vậy là ờ, hướng dẫn thầy cô là một số cái thay đổi của cái phần mềm Zoom này thì gần đây nhất để thầy cô cài đặt làm sao cho nó tiện lợi cho cái việc tổ chức lớp học của mình một lần nữa xin được ờ, cảm ơn thầy cô